bé lại giùm này con em bé sao đúng vậy nhiên đi đi rồi giờ không cho dạ, mình lên thuê biết tim vẫn chờ đợi đôi môi trên bay tà cuốn tay cho nàng đầu cao nhắc thế nào đâu đưa

món ra những món ra Nhật như mãi câu Rồi ăn chưa tao mời ra ra mời Đi lên đi quá vậy Mày mẹ ra đi mẹ ra đi lên chụp cho mẹ Đi lên Rồi sao Mẹ chụp mẹ Mẹ chụp mẹ cùng đông cho đến nhà làm việc